Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo hiểm Nhân thọ Dai Chi. Quý vị thân mến, phí trôi là gì? Tại sao lại gọi là phí trôi? Và cái phí trôi này nó có ảnh hưởng gì đến hợp đồng của khách hàng hay không? Có nên để phí trôi nhiều quá hay không? Đó chính là nỗi chăn trở của khách hàng cũng như hàng ngàn tư vấn viên bảo hiểm. Vậy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những nội dung liên quan đến cái phí trôi này và có những lời khuyên chân thành tới tất cả quý vị khán giả cũng như anh chị em là tư vấn viên bảo hiểm là có nên để phí trôi quá nhiều hay không quý vị thân mến trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì chỉ có một sản phẩm duy nhất là sản phẩm chính và cái sản phẩm này nó là linh hồn của bảo hiểm nhân thọ nó là một cái sản phẩm cơ bản mà được các công ty bảo hiểm đưa ra cho khách hàng hàng trăm năm nay và cái sản phẩm này nó sẽ chi trả cho khách hàng một số tiền rất là lớn nếu như khách hàng không may gặp rủi ro lớn nhất đó là tử vong hoặc thương thật toàn bộ vĩnh viễn mà quý vị thấy đấy những cái rủi ro lớn như là tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thì theo quý vị nó dễ xảy ra hay là khó xảy ra rất khó phải không ạ chính vì nó khó xảy ra cho nên là những cái sản phẩm này số tiền mà khách hàng bỏ ra để sở hữu nó thì sẽ được cộng dồn sẽ được tích lũy và sẽ được đáo hạn quý vị thân mến tuy nhiên ngày nay tất cả các công ty bảo hiểm nhân thọ luôn luôn quan tâm tới những nhu cầu thiết yếu của khách hàng như là đi nằm viện cũng được chi trả này bị à, bệnh hiểm nghèo cũng được chi trả tiền hay tai nạn cũng được chi trả theo tỷ lệ thương tật những sản phẩm này được gọi là sản phẩm bổ sung và nó giúp cho khách hàng được bảo vệ một cách toàn diện nhất và cái đặc điểm của những sản phẩm này là tất cả những sản phẩm bổ sung đều không có giá trị đáo hạn không được tích lũy chính vì vậy nhiều người gọi nó là phí trôi quý vị thân mến Vậy thì cái phí trôi này nó có ảnh hưởng như thế nào đến với cái hợp đồng bảo hiểm của quý vị? Nó có ảnh hưởng đấy quý vị ạ. Nhiều khách hàng nếu như mà không được tư vấn, không được giải thích kỹ sẽ thắc mắc là tại sao khi mà mình đóng một năm 20 triệu mà đến năm thứ 10 trong giá trị tài khoản chỉ có 150 triệu chẳng hạn. Thì vậy thì 50 triệu còn lại nó đi đâu? Nó chính là phí trôi đấy quý vị ạ. Vậy thì có nên để phí trôi này hay không? Đây cũng chính là nỗi chăn trở rất lớn của khách hàng cũng như là các anh chị em tư vấn viên bảo hiểm. Lúc này, người tư vấn viên bảo hiểm đóng một vai trò rất quan trọng. Họ sẽ tối ưu hóa được cái hợp đồng bảo hiểm của quý vị. Họ sẽ biết cách thiết kế cho từng khách hàng, từng độ tuổi, từng ngành nghề của khách hàng. Tôi lấy ví dụ, một người trẻ tuổi thì cần những sản phẩm gì? những người làm việc trong một môi trường độc hại cần sản phẩm gì những người làm việc ở một môi trường nguy hiểm thì ưu tiên những sản phẩm gì và những người làm văn phòng chẳng hạn thì ưu tiên những sản phẩm như thế nào lúc này quý vị mới cần đến một người tư vấn có tâm có tầm và có một chuyên môn cao họ có thể tối ưu hóa được cái hợp đồng bảo hiểm cho quý vị Chính vì vậy tôi khuyên quý vị hãy chọn cho mình một người mà bạn tin tưởng nhất. Quý vị thân mến, vậy thì những cái sản phẩm bổ sung này có nên tham gia hay không? Có nên để cái phí trôi nó nhiều quá hay không? Điều này nó còn phụ thuộc vào nhận thức và suy nghĩ của từng người và cái khả năng tạo nhu cầu cho từng khách hàng của tư vấn viên bảo hiểm. Nhưng quý vị thân mến, theo quan điểm của cá nhân tôi thì tất cả những cái sản phẩm bổ sung này rất nên tham gia quý vị ạ bởi cái phí của nó rẻ vô cùng nó thực sự xứng đáng với những gì mà quý vị bỏ ra để mua nó để sở hữu nó nó không hề trôi đi không hề lãng phí quý vị ạ mà nó được gửi tại bệnh viện nơi tất cả quý vị đang sinh sống trên toàn quốc thậm chí là ở nước ngoài điều quan trọng nhất là quý vị có muốn đến bệnh viện để lấy số tiền đó về hay không và tôi tin rằng tất cả những ai đang xem video này họ đều không muốn đến bệnh viện để lấy tiền về một chút nào phải không Quý vị thân mến, nếu như tất cả chúng ta may mắn không phải đến bệnh viện một lần nào trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm thì điều đó là một điều hết sức tuyệt vời. Quý vị thực sự may mắn, quý vị thực sự khỏe mạnh. Vậy thì nhưng số tiền này nó cũng không hề trôi đi một cách lãng phí quý vị ạ. Nó sẽ góp phần chia sẻ những rủi ro cho những người không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Đó chính là cái vai trò và ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm nhân thọ. Tôi xin được nhắc lại với quý vị là cái số tiền này nó không hề trôi đi mà nó được cất giữ tại tất cả các bệnh viện xung quanh nơi quý vị sinh sống trên toàn quốc và thậm chí là trên toàn thế giới. Điều quan trọng là quý vị có muốn đến bệnh viện để lấy số tiền đó về hay không? Vậy thì cái số tiền này nó trôi đi nó có lãng phí hay không phụ thuộc vào những suy nghĩ của mọi người quý vị thân mến quý vị bỏ tiền ra để mua cái sự bình an mua sự yên tâm cho gia đình bảo vệ thu nhập bảo vệ tương lai học hành của những đứa trẻ tạo dựng cho tuổi già một cuộc sống an nhàn điều này nên hay không nên là tùy thuộc vào suy nghĩ và hành động của từng quý vị và tôi tin rằng quý vị cũng đã có sự lựa chọn cho riêng mình sau khi xem hết video này. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.